ba con sảy hai con sảy ba con lê lệ xài bốn năm con mà lên tới đây rớt nó bị đó ờ, sai đó anh mà lưỡi ờ, lưỡi hết sóc rồi lưỡi của anh hết à, lưỡi của em hết sóc rồi cái lưỡi con chú Huy hết sóc rồi đánh nó cứ bị bị tuột chục nhát rồi xảy bốn năm con ở đây rồi chạy chạy đang chạy cái xúc ra không à lưỡi rồi chuẩn bị ờ, đâu mang lưỡi nhiều đâu anh có chút bi đó không Rip phong đánh đảo anh ta Rồi em đánh thử anh rip phong thử Ơ Sao dây kỳ vậy Đâu Anh bật, anh chụp bull hả ăn à kìa nó quậy kìa nó quậy kìa chém rồi chém chụp buôn rồi dèo cho nó tươi dạ trời ổng để rắc như vậy thì sao có chèm nó chụp là đứt nữa trồng trồng trồng nè dạ yeah. ký rồi từ từ anh từ từ từ từ